và dạ, kính thương quốc dân và trên thế giới đây đây cái cột mốc giữa Trung Quốc và Việt Nam Đại Việt, An Nam Đại Việt, dân tộc của chúng ta. Chính xác được đưa lên thế giới năm tiếng ngữ và luật pháp Law Justice United Nation thế giới này United States thấy rõ ràng phần đất này nên thu hồi lấy lại sư sinh viên quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế vạn tế em phờ hoàng đế hoàng thượng đại điện vĩ đại muôn năm chính xác đây nó đạo lên tất cả những các văn bản đều chính xác em phờ hoàng đế hoàng thượng đại điện là dòng máu của tổ tiên đại việt đây nó đạo lên được đưa lên liên quốc và thế giới si sinh viên quỳ gấu xuống. Vạn tế, vạn tế, em phờ hoàng đế, hoàng thượng lên đi. Vĩ đại muôn năm. Đây. si Chân Pin. Chính xác nhất. Đây. Cái cột mốc giữa ranh giới. Cái phần đất mà tổ tiên đại Việt của chúng ta. si Chân Pin. Rõ ràng chưa? Quỳ gấu xuống. Vạn tế, vạn tế, em phờ hoàng đế, hoàng thượng lên đi và tiến hành để có cái con điện em phờ hoàng đế hoàng thượng thời thấy chưa suy trong pin không có chạy thoát lứa trời này si trong biên quỳ gấu xuống bản tế bản tế em phờ hoàng đế hoàng thượng đây cái vùng đất này của em phờ hoàng đế hoàng thượng lời điện không có chạy sót được thấy anh vinh quỳ gấu xuống thấy anh vinh thái quan phản tế xây cung điện phản tế phản tế em phờ quản đế quản cần đế đi nghe chưa nó chính xác đó tất cả được đưa ra ánh sáng cái phần đất này u việt hồ việt đồng việt mân việt âu việt điền việt nhà nước Phương Lan, Nam Việt và Lạc Việt. Nó chính xác tuyệt đối, không có chạy thoát được. Tất cả cái việc đưa ra ánh sáng hết. Đem cái xác của Hồ, Hồ Cháu Minh, Hồ Tây đem qua đem cho gì à, Trung Quốc đào mồ lên lấy hài cốt lên trả đất lại em phở hoàng đế hoàng thượng lên trời sinh sấm trời cũng cho biết trời sinh em phở hoàng đế hoàng thượng lên đi râu rồng tóc phượng múa liềm ra to chạy đâu cho thoát nắng trời này xí xuống biên đem dẹp hết đốt cờ cộng sản đốt cờ của hồ tạc dẹp hết búa liềm mình đem mình dẹp liễn hết cái chưa suy chuẩn bị mà dễ tán cái đám cái cộng sản nghe chưa đây đây là cái vùng biển biển đông của em phờ hoàng đế hoàng thượng lên tất cả cái hoàng sa trường sa hải nam ma cao hồng kông thái quan tất cả cái cái vùng biển này đảo này của em phờ hoàng đế hoàng thượng lên nghe chưa xì xuống biển quỳ gấu xuống vạn tế em phờ hoàng đế là điện hoàng sa trường sa là của việt nam quốc phòng quân đội xì xuống biển quỳ gấu xuống nghe chưa vạn tế vạn tế em thờ hoàng đế là điện đây cái phần đất của em phờ hoàng đế hoàng thượng là điều quốc phòng quân đội United States CEO đại diện em phờ hoàng đế là điều Xi Trung Pin quỳ gấu xuống cái chưa đây cái cột mốc một bên đó thì sai đi một bên an nam đại việt nó rõ ràng như thế này chạy đâu cho thoát xi xuống biên quỳ gối xuống phản thế hiểu chưa đào mồ mã của cộng sản của tàu văn rỡ đào lên cả đất lấy hài cốt lên bị dọn sạch cái chưa đào mồ mã đầu năm này bắt đầu mày đào mồ mã của tàu mang rỡ đem đi ra khỏi đất nước Việt Nam dân tộc tổ tiên Đại Việt nghe chưa sĩ xuống biển đây phần đất này của em phở hoàng đế hoàng thượng là điểm đây đây cái vùng đất này của em phở hoàng đế hoàng thượng là điểm Xi binh đào hết mồ mã hài cốt của Trung Quốc kéo lại lấy lên hết trả đất lại em thờ hoàng đế hoàng thượng là điện nghe chưa đây là đất của em thờ hoàng đế hoàng thượng là điện đấy đấy là cái tất cả đất đảo kia là biển đông ốp là của việt nam đại việt trên thế giới đây huy hiệu của trường sĩ quan quân đội đây huy hiệu của trường sĩ quan quân đội đào tạo danh dự trung thành tất cả năm tỷ người trên thế giới này trung thành dân tộc tổ quốc đại việt đây Chị chuẩn bị quỳ gối xuống. Vạn tế, vạn tế, em thờ hoàng đế, hoàng cực lên đi. Được chưa? Đây. Đây là cái vùng đất mà tổ tiên đại Việt của chúng ta. Đây. U Việt, Thổ Việt, Mân Việt, Đồng Việt, Âu Việt, Điền Việt, nhà nước Vân Lan, Nam Việt và Lạc Việt sĩ sinh viên quỳ gỗ xuống được chưa bạn tế bạn tế em phở hoàng đế hoàng thượng lê đây đây là cái vùng đất của vạn lạc sĩ sinh viên quỳ gỗ xuống nghe chưa đây đất của vạn lạc đất của em phở hoàng đế hoàng thượng lê đi chạy đâu cho thoát sĩ sinh viên quỳ gỗ xuống nghe chưa đây cái quan động này của em phở hoàng đế hoàng thượng này đây cái quan tài này chỉ xứng biết quỳ gối xuống nghe chưa ừ. đây đây là cái hồ đồng đình của em phở hoàng đế hoàng thượng đại điện chỉ xuống biết quỳ gối xuống nghe chưa chạy đâu cho thoát nâng trời không có đường sống đâu Xi Jinping rồi Xi Jinping mày không có đường sống rồi hiểu chưa mày quỳ xuống mày xây cung điện em phờ hoàng đế là gì hiểu chưa bà thái anh văn quỳ xuống vạn tệ xây cung điện em phờ hoàng đế hoàng thượng là gì hiểu chưa pháp lệnh này gỡ đi xế xuống biển quỳ gỗ xuống đầy đất của ràng lạ rõ ràng như thế này thấy chưa năm tỷ người trên thế giới và hơn 200 quốc gia đều nhận thấy được biết tôi gửi đi khắp nơi trên thế giới sĩ chuẩn bị thoát đầu cho khỏi nắng trời thấy chưa quỳ xuống xây cung điện vạn tế vạn tế vạn tế em phở hoàng đế hoàng thượng đại điện đầy cái hồ đông đình cái sông hiền lương thấy chưa đấy quỳ gỗ xuống vạn tế thấy chưa đây xí xuống bên quỳ gối xuống vạn tế vạn vạn tế em phở hoàng đế hoàng thượng lợi điện vĩ đại muôn năm tất cả những cái vùng đất này đảo này được trả lại bây giờ Đây. xi xuống biển thái anh về quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế vạn vạn tế em phở hoàng đế hoàng thượng lê điện vĩ đại tất cả nhân dân Trung Quốc quỳ gối xuống vạn tế vạn tế em vợ hoàng đế hoàng thượng lê điền tất cả nhân dân Trung Quốc quỳ gối xuống vạn tế vạn tế em vợ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại muôn năm trân trọng trân trọng trân trọng